Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền Đức Tăng chứng minh Chúng con từng nghe rằng Cây có cội mới trổ nhành xanh lá Nước có nguồn mới tỏ khắp rạch sông Phàm làm con người ai ai cũng có tổ tông, ông bà, cha mẹ Vì thế hôm nay nhắc ngày 14 tháng Chạp năm Tân Sửu Tại nơi tư gia của quý Phật tử chúng con Nhân ngày lễ tưởng niệm kỳ dỗ các vị trong củ quyền thất tổ thân tộc của gia quyến chúng con Hôm nay toàn thể gia đình chúng con thiết lễ đàn tràng bái thỉnh kiện thỉnh chư tôn thiền đức tăng từ bi hoan hỷ quan lâm trở về gia đường nhất cứu nhất kệ tụng kinh chú nguyện niệm phật hồi hướng công đức lành để kiệt siêu cho các vị cửu huyền tổ trong gia quyến con được siêu sanh tịnh đồ và cầu an cho hết thảy toàn thể gia đình, toàn thể quý Phật tử được tri công đức. Trong giờ phút này, dưới sự chứng minh đượm nhuần màu quỳnh y hương giải thoát của chư tôn thiền đức, cho phép đại diện trong gia quyến chúng con, kính cận đối trước quý Ngài dâng lên đôi lời tác bạch. Chúng con xin thành tâm, kiền thỉnh chư tôn đức từ bi hoan hỷ,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 Nam Mô A Di Đà Phật Ngưỡng bạch chư tôn Thượng tọa chư đại đức tăng Chúng con từng nghe Cây có gốc mới trội cành xanh lá Nước có nguồn mới chạy khắp rạch sông Có người có tổ có tông Như cây có gốc như sông có nguồn Ngưỡng bạch chư chư tôn thuyền đức tăng Gia đình chúng con hôm nay có duyên lành gặp được Phật Pháp Tăng Con cháu sống hòa thuận ấm im trong giáo Pháp màu nhiệm của Phật Đà Chúng con nghĩ rằng được như vậy là do các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân tộc của dòng họ chúng con đã dày công bồi đắp, nghĩ đến ân đức cao dày đó, chúng con không khỏi bùi ngùi, rơi lệ bâng khuâng không biết lấy gì chi đền đáp cho vừa nay nhân ngày cúng của hương linh mẹ con chúng con mẹ của chúng con tên là quỳnh thị ba con cháu trong gia đình chúng con đều quy tụ về đây thuyết lệ trai tăng để xin ơn đức quý ngài từ bi mận thọ và cầu nguyện cho hương linh mẹ chúng con được siêu sanh tịnh độ trong cái biết hữu hạn đối với thế giới vô cùng vô tận không biết ông bà tổ tiên thân tộc cha mẹ của chúng con đang vui sướng hay đọa đài nơi âm cảnh phận làm con cháu không thể yêu lòng khi nghĩ đến cảnh đọa đài của những người thân thiếu phước thiếu duyên đang đeo mang nghiệp chướng nặng nề chứng con biết chỉ có phật Pháp là phương pháp tối thắng nhất để chúng con gieo trồng phước đức cho ông bà tổ tiên. Hôm nay, hội đồ duyên lành, chúng con noi gương đức hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả, thiết lập đàn tràng, dạy an bạc đồ chừng tế cô hồn trải tăng cúng dường phóng sanh thực mạng hồi hướng công đức kỳ siêu cho cha mẹ ông bà tổ tiên thân tộc của chúng con nghiệp chướng tiêu trừ chuyển hóa thân tâm mà siêu sanh về cõi tình ngưỡng bạch chư tôn thuyền đức giờ này đàn chàng đáng trang nghiêm trai đà bàn đã thanh tịnh gia đình chúng con xin dân lên cúng dường tam bảo và hiện tiền chữ tôn thuyền đức ngưỡng mong quý ngài từ bi thương mẫn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 dù cho dân trọn cuộc đời cũng không trả hết ơn người sanh ta Kính lại tăng người thừa chí cả Thay thế tôn hoàng hóa đạo màu Từ bi hóa đồ phú cầu Là thầy mưu phạm dẫn đầu chúng sanh Cung kính ngượng bé bạch trên chư tôn thiền đức tăng chứng minh Vừa rồi là những lời tác bạch vô cùng mộc mạc chân thành Của đại diện toàn thể gia quyến Phật tử nơi đây Kính cẩn đối trước quý Ngài, dâng lên quý Ngài đôi lời tác bạch, để cho quý Phật tử càng thấm đượm thêm hương giáo pháp của chư Phật và ý nghĩa sâu sắc về cội nguồn. Chúng con xin được đê đầu kiền thỉnh bái thỉnh Đại Đức Thích Chúc Huyền Đương Vi Đệ Nhất Chứng Minh Từ bi quan hỷ ban lời đạo từ đến toàn thể gia quyến Để cho quý vị càng tin sâu tính tâm để tâm Bồ Đề kiên cố, trí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Chúng con đây đầu bái tỉnh kiền tịnh đại đức. vui thay hiếu kính Phật, vui thay hiếu kính Pháp, vui thay hiếu kính chư Tăng, vui thay hiếu kính cổ quyền thất tổ, vui thay hiếu kính cha mẹ quá dạng hiện tiền nam mô a di đà phật nam mô thường trụ thập phương tam bảo Thác đại chứng minh kính thưa chư tôn thiền đức tăng hiện diện hôm nay là ngày à, gia đình của hương linh phật tử quỳnh thị ba à, tổ chức lễ tưởng niệm à, ngày dỗ để hồi hướng công đức lành lời đầu tiên thì thầy xin tán thán các công đức của quý vị trong gia đình thì kính thưa à, quý vị à, phật tử cũng như trong gia đình của hương linh phật tử Quỳnh thị ba thì trong một ừ, gần một suốt một năm trải qua à, trên thế giới nói chung và đất nước Việt Nam của chúng ta nói riêng vì ảnh hưởng cái đại dịch Covid-19 à, để à, đất nước Việt Nam chúng ta đã cố gắng gồng mình trải suốt thời gian vừa qua về kinh tế, về tinh thần, về vật chất cũng là cạn kiệt và eo hẹp mà quý vị trong gia đình để nhớ đến à, à của quyền Phật tổ và cũng như à, à người mẹ đã quá dạng à, à, cách đây đã 33 năm mà quý vị cũng ráng mà tổ chức à, trong cái bữa lễ hôm nay với sự chứng minh của chư tôn thiền đức và những à, lời cầu nguyện của hiện diện Đạo Tràng hôm nay. Thầy cũng mong rằng với tấm lòng ấy, hương linh của Phật tử Quỳnh Thị Ba được nương theo cái sự chú nguyện cũng như nương theo cái hạnh lành của Đạo Tràng, cũng như nương theo cái sự hiếu thảo của đối với các con và các cháu của hương linh mà bà được nghe được mà nhận thức được bà sớm siêu sanh về cõi thế giới bình an và cái phước báo à, đầy đủ thì bà giảng sanh về cõi giới của Đức Phật A Di Đà. Thì à, kính thưa à, gia đình, à, kính thưa trong tang quyến thì cách đây 33 năm à, với sự mất mát lớn lao của gia đình đã mất đi một người mẹ, một người bà à, lương tạo tầng à, nhất giả để nuôi nấng cho các con không lớn à, trong suốt thời gian qua quý vị đã mất đi một người mẹ người bà khả kính thì hôm nay à, được sự tăng sai à, thì thầy cũng xin à, có cũng đôi lời à, chia sẻ à, đến với phật tử à, cũng như là trong gia đình của hương linh phật tử quỳnh thị ba à, kính thưa quý vị thì à, những lời phật dạy cũng như vừa rồi quý vị à, tụng kinh trong kinh à, báo đáp công ơn cha mẹ thì à, đức phật cũng có dạy rằng dù chúng ta à, báo đáp cho cha mẹ mình và là cổng cha cổng mẹ đi suốt quãng đoạn đường thì cũng không sao báo đáp những cái công đức những cái sanh thành của người cha người mẹ đã à, sanh ta ra và nuôi nấng cho chúng ta đến ngày khôn lớn. Nên vì vậy, để cho luôn là người con à, chí thành, chí hiếu, thì không phải là một bữa à, cúng dường hay là một buổi cầu tụng kinh và à, những cái bữa mà à, trai tăng hôm nay là đầy đủ để cho à, người thân của mình được quá giảng nhưng mà với cái tinh thần đó thì à, quý vị hãy điều cao quý nhất là quý vị hãy tin vào Phật pháp quý vị hãy thường xuyên à, niệm Phật và thường xuyên gieo trồng thiện căn và khởi tâm từ bi thả dật phóng sanh và tạo phước đức thì từ cái công đức vô lượng đó thì quý vị mới đền đáp được và quý vị mới trả được cái công ơn sanh thành và người cha người mẹ của chúng ta đã dạy dỗ sanh thành dưỡng nuôi à, cho đến ngày hôm nay nên thầy mong rằng à, quý vị trong gia đình thì à, luôn hằng ăn chay niệm phật để luôn cầu nguyện cho củ quyền thất tổ chúng ta và cha mẹ quá giảng của chúng ta cũng như là thân bằng quyến thuộc của quý vị à, luôn được à, nương theo sự à, tu hành niệm Phật và tính tâm tính nguyện của quý Phật tử để cho cụ huyện và người mẹ quá giảng à, được nương theo công đức lành của quý vị mà được à, về cõi thế giới bình an và theo như vừa rồi lời tác bạch của quý Phật tử đại diện cho trong gia môn hiếu quyến thì quý vị cũng hiểu rằng cây thì có gốc mới sanh ra nhánh sanh ra cành nước thì phải có nguồn từ dòng sông lớn mới chảy vào các rạch nhỏ bên trong những cái dòng dòng sông nhỏ à, nên vì vậy thì chúng ta cũng có cái có tổ tiên có ông bà thì hôm nay mới có chúng ta thì chúng ta à, à nhớ đến tổ tiên ông bà mà để tổ chức cái lễ à, à, cầu siêu à, à tưởng niệm à, ngày dỗ mà cách 33 năm à, bởi vì mất đi một người mẹ khả kính thân thương thì à, um, thầy cũng mong rằng à, trong gia đình quý vị à, để làm tròn chữ hiếu những theo lời Phật dạy thì chúng ta cố gắng à, niệm Phật, ăn chay, à, phóng sanh và hành trì à, cái sự mà tính tâm của mình thì tùy theo cái phương tiện và tùy theo cái khả năng, tùy theo tùy theo cái cuộc sống gia đình của chúng ta để đền đáp cái công ơn à, và công ơn cái đến với quyền thất tổ của chúng ta của quý vị thì à, trong giờ phút này À, nơi trai đường trang nghiêm thanh tịnh với sự chứng minh của chư tôn thiền đức tăng à, thầy xin nạp thọ những lệ phẩm vật mà gia đình à, thành tâm mà hiến cúng trong cái buổi lễ trai tăng ngày hôm nay nguyện cầu cho hương linh phật tử quỳnh thị ba mất ngày 14 tháng Chạp, âm lịch năm 1989, hưởng thọ 76 tuổi và đồng thời của quyền thất tổ, à, cha mẹ quá dạng nhiều đời nhiều kiếp à, của quý Phật tử à, được thượng thừa công đức lành này à, siêu sanh về cõi thế giới an lành, đầy đủ phước duyên dạng sanh Tây Phương tịnh độ và trong khi à, thầy dứt lời à, thầy cũng à, kính chúc à, gia đình quý phật tử thì à, cũng còn à, thời gian năm cũ thì cũng không còn dài thì chúng ta cũng đã sắp đến bước sang năm mới nhâm dần thì cũng kính chúc à, quý vị phật tử cũng như trong gia quyến à, đón một mùa xuân à, nhâm dần à, thật là ấm áp thật là vui vẻ hoặc là à, bình an luôn luôn được nhiều sức khỏe à, trong năm mới à, nhâm dần gia đình lúc nào cũng được an lạc và khỏe mạnh dạng sự kiết tường như ý à, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng đồng trang nghiêm chắp tay niệm danh hiệu đức phật bổn sư ba lần để chứng minh và nạp thọ lễ phẩm cúng dường để nguyện cầu cho hương linh phật tử quỳnh thị ba được thượng thừa công đức và hồi hướng cho gia đình được tăng phước tăng thọ nam mô a di đà phật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 mô đại hiếu một kiền liên bồ tát trên chư tôn thuyền đức đã từ bi hứa khả lại còn bao bố những lời khuôn vàng thước ngọc thấm tình đạo vị làm kim chỉ nang cho chúng con cháu muôn đời nói theo chúng con không biết nói gì hơn nguyện trên tam bảo thủy từ gia hộ cho quý ngài pháp thể kinh an pháp âm lưu diện, pháp thọ miên trường. Mãi mãi là con thuyền bát nhã đưa chúng con sanh đến bờ, an lạc giải thoát. Chúng con được chọn niềm công đức, gia tộc chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam bái.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 Nam mô Thầm Phương ba phương thường trụ tam bào chúng con kiền thỉnh bái thỉnh chư tôn đức chứng minh và chư tôn thiền đức đồng cự bác cúng dường cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô xá na phật viên bàn báo thân lô xá na phật ở thiên ba ứng qua thân thích ca mâu ni phật a sanh di là tôn phật a cực là thế giới a di đà phật a thập phương tam thế nhất thiết chư phật a đại trí văn thù sư lợi bồ tát Đại hạnh vô hiện Bồ Tát Đại bi quán thế âm Bồ Tát Chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát ca Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật tam đức lũng vị cung phật cập tăng pháp giới hữu tình ế sung